Những chiến hạm, tàu chiến đáng sợ nhất của Hải quân Nga. Nga đang có dàn tàu chiến hảo hạng nhất nhì thế giới, trong đó có những chiếc đủ sức tiêu diệt cả hạm đội tàu sân bay Hoa Kỳ và bất cứ đối thủ nào. Tàu chiến liên bang Nga tuy không có số lượng lớn như Mỹ, nhưng được trang bị nhiều loại vũ khí uy lực hơn hẳn đối với mọi đối thủ. Hiện nay Nga đang ngày một hiện đại hóa hải quân theo tầm chiến lược thế kỷ. Dưới đây là những chiến hạm uy lực nhất của hải quân Nga. Thứ nhất, tuần dương hạm Peter Đại Đế, Chiến hạm Peter Đại Đế thuộc lớp Kirov vừa là mẫu tàu chiến lớn nhất thế giới đương đại, ngoại trừ tàu sân bay. Tàu hiện mang sư mệnh soái hạm của hạm đội biển Bắc. Tàu có hình dáng, kích thước vượt trội hơn tất cả những loại chiến hạm khác nên còn được gọi là tàu tên lửa hạng nặng, với sức mạnh đủ để hủy diệt cả hạm đội tàu sân bay Mỹ và NATO. Peter Đại Đế được trang bị hàng loạt vũ khí hủy diệt, bao gồm tên lửa chống hạm P-700 Granit có thể trang bị đầu đạn hạt nhân, tên lửa phòng không S-300 và nhiều tên lửa chống ngầm, chống tàu nổi khác. Hải quân Nga hiện nay đã nâng cấp cho tàu đô đốc Nakhimo, chiếc tàu thứ hai thuộc lớp Kirov với tên lửa phòng không S-400 mới nhất để đối trọng với các tiêm kích thế hệ năm như F-22, F-35. Theo kế hoạch của Hải quân Nga, hai tàu tuần dương trên sẽ được sử dụng lò phản ứng hạt nhân, đồng thời cũng sẽ được trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon mới nhất, giúp tăng cường đáng kể khả năng tiêu diệt tàu nổi. 2. Tàu tuần dương tên lửa Moskva Tàu tuần dương tên lửa Moskva, lớp Slava, tàu được thiết kế theo triết lý tiêu diệt hạm đội tàu sân bay của đối phương, cũng giống như Peter Đại Đế, được trang bị 16 tên lửa chống hạm P5003 do và tên lửa phòng không S-300. Moskva hiện là soái hạm của hạm đội địa trung hải của Nga. 3. Tàu khu trục Nastoy Chí Vĩ đây chính là mẫu tàu khu trục thuộc lớp Sovereignty trong biên chế soái hạm của hạm đội biển Baltic. Tàu được trang bị tên lửa diệt hạm P-270 vô cùng uy lực. Nastoy Chí Vĩ hiện đang chấn thủ tại quân cảng Nga ở Kaliningrad, được coi là khu vực chiến lược trọng yếu trước sự bành trướng của NATO. Hạm đội biển Baltic những năm gần đây liên tục tập trận quân sự, đáp ứng tham vọng hải quân của Nga trước NATO. 4. Tàu hộ tống Subrazitelnii Tàu hộ tống Subrazitelnii, lớp Steregusi được Nga nghiên cứu và chế tạo trong thế kỷ 21. Nga hiện có 37 tàu thuộc lớp này, đây là mẫu tàu hạng nhẹ trang bị vũ khí theo dạng mô đun, dễ dàng thay thế, tháo lắp. 5. Tàu hộ tống Subrazi Niai có uy lực săn ngầm, chống hạm đáng kể. Hệ thống vũ khí Paket nhập khẩu chính là thứ vũ khí độc nhất dùng để khai hỏa ngư lôi săn ngầm hiện đại. Tàu cũng được trang bị tổ hợp tên lửa chống hạm KH-35. Nhìn chung, tính năng kỹ thuật của tàu hộ tống Subrazitel Niai cho thấy nó có thể làm tốt một trong hai nhiệm vụ là một là mục đích tấn công và hai là mục đích phòng thủ. 6. Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov thuộc dòng tàu sân bay duy nhất của Nga. Tàu Đô đốc Kuznetsov vẫn luôn tạo ra đối trọng và thách thức không nhỏ đối với các thế lực đối đầu của Nga trên toàn cầu. Tàu được trang bị 18 tiêm kích hạm Su-33 cùng 6 tiêm kích MiG-29K cùng nhiều trực thăng săn ngầm khác. Tàu được trang bị 12 tên lửa P-700 Granit đủ sức tiêu diệt cả hạm đội tàu sân bay Mỹ và các nước NATO, cùng như tàu trang bị